Thì các bạn nhìn xung quanh nè, bạn có thấy gì không? Đây, xin giới thiệu bạn nha. Đầu tiên nè, chỗ này các bạn coi nè, thấy gì không? Đây, xin thiệu bạn đầu tiên chính là bé gấu các bạn ơi tiếp theo đó nữa là chị thỏ nha tiếp theo nữa là bé cây anh gà à, anh gấu trúc và anh anh khủng long nè có rất là nhiều luôn bạn ơi đó thấy không có quá trời luôn nha ui ừ, ở trong này mình thấy có cả gọi là chú hề nè đó rất là nhiều những con nhân vật ở trong mini world luôn thì bạn biết hôm nay chúng ta sẽ làm gì không chúng ta sẽ cùng nhau hóa thân thành những nhân vật này sau chúng ta sẽ đi chiến đấu với nhau anh em ơi đó nghe hấp dẫn chưa hấp dẫn chưa và cái phần thưởng dành cho người chiến thắng được trong cái trò chơi này sẽ được thưởng một chầu uh, gọi là kfc trị giá 500k chịu không Oh my god, thật nè, trời tôi đang thèm bát cáp xe nè Trời Đúng rồi, đó.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 bạn ơi Nhạc bô rồi ok Sam ơi, bây giờ bà hãy chọn một con nhân vật cho cho cho cho bà đi. Tôi nghĩ rằng là tôi sẽ chọn à, chọn chú hề đi. Tôi khá là thích chú hề cho nên tôi sẽ chọn chú hề nha. Sam Sam Sam chọn ai? Ừ, Hả? Ừ, tôi là con gà tất nhiên tôi phải chọn skin con trai đúng không hợp lý không Đó. tào lao tào lao con gái Ủa? phải chọn skin con gái mới đúng chứ con trai được không thích skin trai skin trai vậy tôi không à ok rồi thích thích skin con trai hiểu ok chọn đi chọn cái nào rồi bây giờ tôi sẽ chọn ai panda con trai đó à gấu panda phải không ok rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lít cho con nhân vật này nha sao sao sammy lít lít lít vô trước đi lít ờ, vô lít, lít, lít vô cái hình con panda cho hay lít vô cái, cái tấm bảng nè lít sao ơi ủa tôi lít à, được đây, mà rồi, rồi, rồi, rồi, ok ok ok ok rồi tới lượt mình lít vô nha anh em lít vô nè đó Vậy chúng ta đã được dịch chuyển đến chỗ thi đấu rồi anh em ơi Ok Để xem coi người nào sẽ giành được một chầu KFC 500k đây Trời ơi nghe thôi thịt, thịt gà KFC nghe thấy thèm rồi đó Ok Ui sẽ đất miệng luôn không Ôi Sam ơi bà có cái cây gì mà wow wow wow nhìn giống tôn ngủ không vậy Wow Cũng là tôn không đề Chỉ là đề đề đề thiên tài đại thánh gì đó này không Ui Đẹp phải Ok còn tới lượt tôi nha tôi sẽ mở thử nha Hey ờ bây giờ tôi đã mở ra và tôi đã được gọi là hai cái thẻ bài với lại một cái gì đây cái này là cái hình cái quả cầu u uh, một cái quả cầu hình trái banh các bạn ơi wow hấp dẫn ok cái này để làm gì ta nó đang nạp đạn thấy gì nè bùm bùm bùm à, à cái này là cái súng cái này là cái súng mày sam nè à, <laughs> ok cái này là cây súng mấy bạn ơi còn cái thẻ là gì đây à cái thẻ dùng để chọi bạn ơi à mình sẽ chọi thẻ nha mình sẽ phi thẻ bài giống như là ảo thuật gia vậy đó ok còn cái này là gì ta u uh, cái này là giúp cho mình à, biến biến nhỏ teo teo teo nhỏ người lại anh em ơi u hấp dẫn hấp dẫn ok rồi ui sam sam sam đang tấn công mình thì sam tấn công mình <laughs> ok rồi Được. bây giờ à, đếm một hai ba là bắt bắt đầu nha sam chịu không rồi một ba vô cái nào không cái gì nhanh mày từ từ để tôi xíu chứ ơi chạy nè à, sam nè sam nè chết không à ui sammy sammy có độc Ê à, chết tôi ơi tôi bị nhiễm độc Ê. what the hell <laughs> mình được hai điểm rồi bạn ơi bây giờ giao nha người nào đạt được 10 điểm thì người đó chiến thắng nha chơi không đây là của tôi à, tôi tôi mới là người phải giành được cáp xe bà không được quyền giành cáp xe no, của tôi no, no. ok bây giờ tôi thèm cáp xe lắm rồi thèm cáp xe lắm à <laughs> ok nhào vô bằng chiêu bằng sam nè sam nè phi bài phi bài nè ui cái phi bài của tôi này nó có lửa sam ơi phi bài nè rồi sao chị bị chết à chết nè What the hell Mình được 3 điểm mấy bạn ơi Còn 7 điểm nữa thôi là mình sẽ có được KFC để ăn Quá ngon Sao rồi Tôi sẽ chạy làm Tôi sẽ chạy làm Sammy đâu Sammy đâu Trốn đâu rồi Ra ngoài đây đi nhắc game như vậy À Sammy Sammy nè Từ từ xong Chạy nhanh vậy Ây da Ây da No Rồi xong chết queo luôn Mình đang bị nhiễm độc mấy bạn ơi Nhiễm độc là mình không chạy được nha Khó gì ta Coi bộ cái lá bài của Sammy là hơi bị mạnh nha Ôi Sam kìa Ui Nạp đạn vô Rồi Băng Đó dính đạn nè Băng Ui ui băng Chết đi Ủa Thôi. sao không Ây da ây da Ê Chết rồi mình bị độc ừ. Hai phát nha Phong Trời ơi, mình bị đập là mình không di chuyển được các bạn ơi Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá Trời ơi, rồi Trời ơi, cái tôi mạnh vậy luôn hả Tôi không biết nữa mà tôi mỗi lần tôi bị đập á là tôi sẽ bị đứng im chỗ luôn Tôi không di chuyển được Rồi, Ghê tôi quá bắn trúng một lần chết chắc luôn Rồi ơi, sao Đây là của tôi Tôi sẽ lấy thẻ bài để chọi bà ờ, Chết đi ờ à, trúng độc rồi oh, my god yeah mình mình cũng dí được sao mà bạn ơi nhưng mình đang bị trúng độc mình, ấy đừng bắn tôi tôi bị trúng độc hết rồi hết rồi hết rồi chạy chạy chạy được à, nhanh quá à. ừ bà hay lắm bà đánh tôi ok sao rồi sao rồi ra đây hồi nãy là hồi nãy là tôi bị trúng độc cho nên tôi đứng im chỗ thôi chứ giờ tôi sẽ né tôi sẽ né đạn sam nè Ê. À, <laughs> tôi nè mình lại bị đứng im chỗ các bạn ơi no Trời ơi, 4 điều, 4 điều Ok, bum, bum, bum, mới có 4 điều thôi chứ nhiều đâu Ê, Sao kìa, chổi nè phi Free bài nè à, chết, chết rồi. Oh bài nè oh Sam rồi, đứng lại Sam đâu, Sam đâu à, Sam sắp chết rồi bạn ơi, Sam sắp chết Sam nè ừ. Sam nè oh năm bốn mình quá mạnh các bạn ơi Sam rồi hơn thôi À Hey, chổi nè phi bài, phi bài Hey, phi bài nè Sam à, rồi xong đứng im chỗ luôn rồi Ây à Thua hoài ta Chết rồi năm điều rồi Sam càng lúc càng mạnh Hứ, Phía bài Sa Sa Được không? Được không? À da Được không? Yeah. No No đừng giết tôi Được không? Yeah Hai Sáu Năm Tức quá bạn ơi Đúng rồi mình đã hiểu lý do vì sao mà Sammy bắn bắn trúng được mình rồi là do cơ cơ thể của mình quá to mình cần phải biến nhỏ cơ thể mình lại đúng rồi hợp lý Bùm. ok biến nhỏ cơ thể lại nhỏ chết rồi tôi bị cần phong ơi tôi đã biến nhỏ cơ thể lại rồi mà không bắn được tôi đâu né nè dạ. né nè hỡi né nè à, thấy tôi mạnh chưa sam đâu sam đâu dạ. sam đâu ui sam sam đang trên trên trên trên nóc nhà trên nóc nhà hỡi chổi nè hỡi lộ còn dạ, lâu bắn trúng được tôi Ê, Ê, còn lâu bắn trúng được tôi <laughs> Ui Trời ơi Rồi xong bạn ơi Nhiễm độc vậy bạn ơi Mình bị nhiễm độc rồi Nhiễm độc rồi Hết hết hết nhanh đi Hết nhanh Ok hết hết Chạy chạy chạy chạy Chạy chạy Ủa sao đâu Hết Hết Ôi Ai à Ôi Ôi may quá ờ, 7 điều rồi bạn ơi Khó nha khó Ôi, nha Trên xe còn ba điểm nữa quà của tôi ông được ăn tôi ok giờ tôi sẽ sử dụng cái quả cầu này để tôi bắn được đạn nhanh hơn ok quả cầu bắn ra ngôi sao nè à, ok sao đâu sao đâu sao kìa sao kìa hả hả hả ủa mày okay. gót my cái gì ngôi sao vậy ngôi nè, sao nè nè nè nè biến thành nhỏ nè đó tôi bán thì biến thành tí hon rồi mà không đánh tôi đâu ghét ông thì biến tí hon ngay luôn á chổi nè chổi nè hả trời ơi sao chuẩn bị chết đi sao chuẩn bị chết đi chạy ra cho khác chạy ra cho khác đứng lại à, ờ, còn đứng lại xíu. còn một xíu còn một xíu máu nữa thôi hả sam ơi chết nè tha ờ. này kfc kỳ này là thuộc về mình rồi các bạn ơi ok sam đâu à, còn ai đẹp rồi hả sam làm sao mà trội chuẩn bằng tôi được tôi né đạn kinh lắm hiểu không hả nè chết nè chết nè chuẩn bị chết đi chết mặt của cam xe trời ơi sức mạnh của cá KFC luôn hả? Sức mạnh của cá sơi luôn hả? À đây đây đây, có thuốc có thuốc có thuốc có thuốc uống quên. Ờ đúng rồi, có cái thuốc màu đỏ, thuốc màu đỏ giúp cho hồi máu nha. À mình quên mất từ nãy giờ mình có thuốc hồi máu mình ừ. không uống các bạn ơi. Ok, thôi không sao còn cái hai mạng nữa là mình quên rồi. Hây, chổi nè. Đó, giúp bảy. Ôi, đang vợ tôi đang tôi đang uống thuốc mà. Ai uống thuốc cái gì mà uống thuốc? Bà đứng lại bà đâu rồi? Ủa sao đâu ta? Chạy kìa. Chổi bay. Được không? Ai? Ơ chọi chọi chọi đi, chọi đi, ớ chọi đi. Ê, à, dạ, rồi xong đứng im chỗ trời ơi à. <laughs> chết rồi bạn ơi à. sammy chín điểm rồi mình còn mình một điểm nữa một điểm nữa một điểm nữa nhưng còn lâu mà mới giành được điểm này hiểu không giờ tôi sẽ giết bà bà đâu ơi tôi sẽ cầu tôi sẽ ui ui xanh xanh đang trên đầu mình chết nè oh my god chín điều các bạn ơi chín điều chín điều rồi Ok, bây giờ là trận cuối cùng rồi để coi người nào thắng nè. Ôi, Sam kìa, Sam kìa, mày thấy sao rồi. Chị chị chị chị. Ờ, mình phải kiếm chỗ nào đó nó nó ẩn nấp để kỹ hơn mẹ ơi, sau đó mình sẽ tấn công bất ngờ mày hiểu không? À, à. chơi đâu. Sam nè. Mà đâu, đâu, Sa... đâu đâu đâu đâu. Ui chạy chạy chạy chạy. Ô, mình phải uống, mình phải uống uống thuốc hồi uống thuốc hồi máu vô. Uống thuốc hồi máu vô. Đó, ok. Sam rồi, Sam rồi. Ok. Mình có cách này các bạn ơi, mình sẽ tiêu mình sẽ teo teo nhỏ lại. Đúng rồi ủa cái lá bài của tôi nó có cái phần teo teo nhỏ thì tôi teo nhỏ thôi chứ sao giờ tôi dùng đúng một cái luôn á tôi có dùng ngày tôi còn không đâu ủa kệ sam chứ sao không sao không dùng thì thôi kệ sam chứ cái này còn cái này là cái này là sức mạnh của tôi tôi phải dùng hiểu không mà sao đâu ta ui ai da ai da no no yeah, yeah. <laughs> Được bèo. mấy bạn ơi mình thua mất tiêu rồi mấy bạn ơi trời ơi là trời cười. <laughs> cáp xê gì mà cáp xê tôi không trả luôn tôi còn ngu tôi tôi ngu tôi trả ăn giờ bùm nha không cho bùm nha ông mà bùm mà tôi kêu fan dislike ông á rồi ok biết rồi tôi là con trai mà một khi mà tôi đã nói thì tôi phải làm đúng không ok bạn ơi thôi mình đã thua Sammy rồi Vậy là có nghĩa là bây giờ mình sẽ phải gọi là bao Sammy ăn cáp KFC 500k bạn ơi Trời ơi Ủa mà Sam, một mình Sam Sam Trời luôn một mình bà ăn hết đống KFC luôn hả? Bà có chia chai không? Trời ơi, 500 ngàn là tiền tôi mua cáp xe cho tôi mua trà sữa, tôi mua trà sữa cho tôi mua trà ô lam tôi uống. Ê bậy nha, bậy nha. Tôi chỉ mua cáp xe thôi chứ mua trà sữa hay gì tôi không mua nha, bà tự mua đây. Ủa không cho tôi 500 ngàn mà. Cái 500 ngàn. Mua gì về tôi? 500 ngàn là dùng để mua cáp xe hiểu không? Rồi cây tôi mua cáp xe tôi ăn không cho ăn Thôi, có có có gì tôi mua cáp xe cho bà cái gì bà cho tôi với lại sim ăn chung với. <laughs> Vậy dạ, tôi cho sim tôi còn ông không cho đâu liêu, liêu, liêu.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 mình ăn nhiều cáp xê cho mọi người nha ok nha này thì <laughs> Đâu? này thì cáp xê nè <laughs> ok thôi các bạn ơi mình phải đi mua cáp xe đi. bye bye các bạn nha yêu bạn mấy rồi bye bye ôi mấy bạn ơi mình đưa thịt gà cáp xe cho cho simmy xong bé bé cam nó đòi các bạn ơi hả sao cái này thịt gà của của chị sim mà đâu phải của con đâu mà con đòi đó phải không đòi kìa bạn ơi ôi cam thèm cáp xê bạn ơi ôi cam thích thích ăn cáp xê bạn ơi ôi ơi đi theo hoài luôn kìa bạn thôi thôi được rồi tí tí nữa tí nữa anh anh, anh cho ăn ăn sau nha cái này đâu phải đồ của cam đâu cái này là đồ của chị sim mà đồ ăn của chị sim mà chứ phải đồ ăn của cam đâu mà cam đòi hả cam hả cam thèm lắm này thấy không thèm lắm xinh hả sao thèm cáp xê lắm hả hả thèm cáp xê lắm hả <laughs> trời ơi